cùng với ờ, ý với anh này đấy còn tại cái kênh ờ, tiếng bóng đá thì tiếng cũng đã lên thêm cho anh em hai cái video đó chính là San Marino với Bắc Israel này rồi đang Mạch với Phần Lan này đấy thì hiện tại riêng tại à, tối ngày à, sau cái trận khai mạc mà mà ngày 23 với à, gạn sáng ngày 24 thì chỉ, chỉ có tổng cộng là nắp 7 trận đấu diễn ra thôi đó mà tiếng đã lên YouTube là hết 5 trận rồi và trong video này là tiếng sẽ lên thêm cho anh em một cái trận đấu à, đó chính là trận đấu giữa cái thằng ờ, Bắc Macedonia với thằng Monta thì Tiến sẽ tranh thủ lên đủ 7, 7 trận đấu luôn lên đủ 7 trận đấu luôn cho anh em mà tham khảo ở tại hai cái kênh à, Tiến bóng đá cùng với Tiến soi kèo đấy vậy cho nên anh em nhớ nhớ là follow hai kênh này cho Tiến nhé để cho Tiến có thêm nhiều động lực để để dành thời gian lên nhiều video cũng như là phân tích nhận định đó cho anh em cùng tham khảo nhớ nha anh em thì à, những cái video mà Tiến up lên YouTube thì Tiến đăng lên khá là sớm thì tiến đăng lên sớm để để có được ờ, những cái đề xuất từ cái YouTube thì anh em mới có thể tìm được những cái video này để anh em tham khảo về các mã kèo của trận đấu đấy vì vậy mà những cái video mà tiến lên cho em tham khảo thì nó chỉ dừng ở cái mức là tham khảo thôi anh em nhớ nhé nếu anh em thấy hợp ý trùng mã anh em vào còn không anh em có thể đánh ngược lại hoặc là xem như cho vui cho cho có thêm kinh nghiệm thôi đó vì chưa có cái đội hình ra sân chính thức cũng như là là cái tình hình lực lượng của hai đội ra sao nên rất là khó để cho những cái mã kèo chuẩn đấy vì vậy chắc chắn nếu mà anh em muốn chuẩn hơn muốn những cái mã kèo chính xác hơn thì anh em cứ liên hệ cho tiến qua cái zalo 0963 731 346 hoặc là cái telegram kèo bóng cao tiến đấy thì à, trước giờ bóng lăn trước giờ bóng lăn tầm nửa tiếng đến một tiếng khi mà có thông tin chính thức về hai đội cũng như là cái đội hình ra sân đó thì cái lúc đó tiến mới soi kỹ là cầu thủ nào chơi với uh, ra sân này rồi cầu thủ nào dự bị rồi kiểu như đội bóng mạnh gặp đội bóng yếu mà chấp cao quá rồi nó tung cái đội hình chính hay không hay là nó chỉ đưa cái đội hình dự bị ra sân ở đầu hiệp thôi đó thì tiến sẽ sôi kỹ lên từng trận đấu lúc đó tiến sẽ đẩy những cái mã kèo chuẩn hơn lên trên nhóm cho anh em theo đó và tiến nhắc lại những anh em mà đang thua tha thua tha sao bờ muốn gỡ gạt muốn cùng tiến đi ở cái chặng đường dài phía trước đặc biệt là cái vòng loại Euro này đó rất là dễ kiếm cơm gạo luôn thì anh em cứ liên hệ cho tiến à, qua cái zalo hoặc telegram nhé đấy thì cái nhóm của tiến xin nhắc lại là nhóm của tiến hoàn toàn miễn phí không thu một đồng phí nào tỉnh em hết ok với anh em không thu một đồng phí nào tỉnh em vào nhóm hết nhớ nhé và à, nhưng anh em phải có đạt được hai cái điều kiện thì mới có thể vào cái nhóm của tiến được thứ nhất là anh em phải có một cái số vốn một cái số vốn là tối thiểu là từ một củ đến hai củ trở lên đấy anh em nhớ nhé thứ nhất là phải có số vốn một hai củ trở lên tối thiểu là như thế đó vì với số vốn vài trăm thì, thì tiến làm sao mà có thể cho các mã kèo cho anh em đầu tư được đúng không hà một hai củ trở lên cái đó là số là số rất ít rồi nhưng mà tiến vẫn cố gắng cho anh em vào cái mã kèo cũng như là dằn lại cái mã tỷ số cũng như là kèo gung này nọ cái kiểu để cho anh em ờ, kiếm cơm gạo đó vì mỗi người một hoàn cảnh nếu mà F4 anh em nhiều quá thì chắc chắn anh em sẽ không có để chơi đúng không đâu phải ai cũng như ai đâu đấy nhưng nếu những anh em nào mà cầm vài trăm mà xin vào nhóm của tiến ấy thì tốt nhất anh em nên đừng có liên hệ tiến làm gì cho mất thời gian đấy nói thẳng ra vấn đề nếu mà có vài trăm anh em để dành mà ăn uống, uống cà phê hay đưa uh, bồ bịch con cái gì đi ăn uống đi chơi cũng nó có, có ý nghĩa hơn đúng không anh em không có vốn mời mà anh em đầu đồ vào chơi bóng đá để làm gì đúng không rồi lỡ như anh em gãy kèo rồi rồi cái số tiền đó anh em mất đi rồi rồi à, sao nữa đó thà một hai củ mới có thể uh, uh, gỡ gạt cũng như là vào cái mã kèo đều đặn để kiếm cơm gạo đó anh em nhớ nha thứ nhất có vốn tối thiểu một hai củ thì thứ hai thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiếng đây thì à, Tiến sẽ cho anh em xem qua cái trang cũng như là cái mã kèo của cái cặp đấu này luôn Đây thì hiện tại anh em thấy trên trang không Có rất nhiều mã kèo cho anh em chơi nè và Tiến nhắc lại là trận đấu này Tiến nhận định cho anh em khá là sớm, khá là sớm luôn Nên chưa có đầy đủ các mã kèo Đó Trước giờ bóng lăn tầm ờ, nửa ngày đến một ngày thì chắc chắn sẽ có nhiều mã kèo hơn Cũng như mã kèo chấp, mã kèo tài xỉu là nó có thêm cái chục kèo cho anh em chơi nữa Đấy Thêm cái chục kèo luôn chứ không phải là mỗi thứ hai kèo như hiện tại đâu Bên cạnh đó còn có mã kèo thẻ này rồi kèo góc này rồi kèo cả hai đội ghi bàn này nói chung rất là nhiều mã kèo cho anh em chơi đấy vì hiện tại tiếng nhận định cho anh em để lấy đề xuất từ youtube để cho anh em có thể dễ dàng tìm kiếm cái video nhận định của tiếng để anh em tham khảo cho nên nhận định hơi sớm nên chưa có những cái mã kèo mới cho anh em chơi đó rất là sớm luôn cũng như là chưa có thông tin chính thức về đội hình của hai đội đấy cho nên những mã kèo hiện tại anh em nhớ một lần nữa là tham khảo thôi nha đấy thì uh, trước mắt anh em có thấy nè anh em chỉ trên trang thấy những mã kèo nhiều không đó giống như mã kèo chấp này đó mã kèo chấp như 1.5 nè ăn 2.09 này như anh em bỏ một củ ra nếu thắng kèo anh ăn được một củ lẻ chín chục đúng không anh em ăn còn hơn cái số 4 anh em nữa nhưng nếu thử anh em chơi kèo này chơi bên ngoài qua thầu qua còi nó chỉ cho anh em với cái mã kèo chấp 1.5 luôn nó chỉ cho anh em ăn 8 ăn 7 ăn 8 vậy thôi đó đó anh em thắng kèo thì nó sẽ cắn được cái like từ anh em đó cắn trên đầu anh em đúng không nếu như mà anh em thua thì chính anh em là người chịu thiệt thôi còn tụi nó chả mắc mát cái gì hết đấy chơi như vậy là chơi ngu đó anh em đúng không đấy thì chơi như vậy để chơi lắm gì mà anh em cứ xin vào nhóm ờ, của tiến rồi anh em lấy kèo trên ngoài qua thầu qua cò nói thật chứ tốt nhất đừng có liên hệ tiến nếu như mà những anh em mà có ý định đó nhé còn thật sự đang thu tha sau bờ muốn đầu tư muốn cùng đồng hành với tiến ở chặng đường dài đó muốn vào nhóm để cùng tham khảo những mã kèo tin tưởng tiến muốn theo tiến uh, cùng kiếm cơm gạo thì cứ liên hệ cho tiến ngay qua cái số zalo hoặc telegram đủ hai cái điều kiện mà tiến vừa nói thì anh em cứ liên hệ tiến sẽ đưa tất cả vào nhóm và sẽ hứa là sẽ không thu một đồng phí nào anh em anh em nhớ nhá những anh em vào tiếng vào nhóm của tiếng cũng đã nhiều rồi đó cả trăm anh em nhưng mà tiếng xin nhắc lại tiếng cũng nhắc nhiều lần trên youtube rồi là không thu một đồng phí nào từ anh em hết ok thì uh, với mã kèo này quay, quay quay lại với mã kèo này anh em nhìn cho kỹ nha với mã kèo này thì uh, ờ, hàng bắc macedonia đã chấp cái đội khách monta với mức chấp là 1.25 này cùng với mức 1.5 cả trận này đó còn tài xỉu trận này là 2.25 cùng với 2.5 thì cái trình độ của cái thằng Bắc Macedonia này là nó cao hơn cái thằng Monta rất là nhiều anh em đó nó mạnh gấp 3 bốn lần cái thằng Monta này đó anh em phải nhớ là cái việc này nữa trước khi mà anh em chơi một trận bóng nào đó anh em phải đánh giá được cái đội nào mạnh đội nào yếu cũng như là cái cầu thủ của đội bóng nào đang thi đấu ở ờ, nước ngoài nhiều hơn cũng như thi đấu ở các giải bóng lớn như ngoại hạng Anh hay là Serie A hay là Bundesliga, La này nọ các kiểu đấy anh em phải sâu kỹ từng cầu thủ đúng không chứ anh em chơi theo cái kiểu mà hên xui này nọ thì thật sự chỉ chỉ dừng ở mức là thắng 50 50 thôi anh em chơi hên xui như vậy thì chỉ thua tha thua lỗ thôi chứ chơi làm gì đúng không thà phải nhận định kỹ phân tích từng trận đấu đó lựa chọn mã kèo chuẩn nhất để chơi để kiếm cầm gạo chơi như vậy mới gọi là chơi đúng không anh em đấy thì với những mã kèo hiện tại tuy chưa có được những mã kèo thẻ kèo gốc nhưng chắc chắn trước giờ bóng lăn tầm nửa ngày đến một ngày sẽ có đầy đủ cho anh em nhưng hiện tại tiến sẽ lên cho anh em những cái mã kèo mà tiến uh, uh, chọn để cho anh em tham khảo ok cho anh em đấy thì trước khi với những mã kèo này trước khi mà tiến đưa ra cái kèo mà tiến chọn thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái phân tích cũng như nhận định sơ về cái à, hai cái đội bóng này đây thì anh em có thể thấy ở cái bảng đấu hiện tại là có năm đội này anh ý cùng với monta bắc macedonia cùng với ukraine thì cái trận anh với ý tiến cũng đã lên cho anh em cái video tại cái kênh uh, tiến sâu kèo đây anh em nhớ nha tiến đã lên cho anh em cái trận này rồi anh em có thể tham khảo đó thì nhìn vào bảng đấu này chắc chắn ý với anh là hai ứng cử viên để giành vé nhất nhì lọt vào vòng tiếp theo đúng không anh em thì hiện tại Bắc uh, Macedonia cùng với cái thằng Ukraine là hai cái thằng mà chắc chắn sẽ cạnh tranh cái sức đi tiếp đúng không đó nhưng nhưng cái thằng Ukraine này là là nó mạnh hơn Bắc Kona nữa đấy nên nên chắc chắn cái trận mở màn này cái thằng Bắc mà uh, Macedonia này nó sẽ uh, giành cái lợi thế khi mà mà phải chỉ phải gặp cái thằng Monta ở cái trận khai mạc mình thôi đó và tiếng chắc chắn thằng này sẽ à, thằng Bắc uh, Macedonia nó sẽ không có lý do gì để uh, uh, phải chia điểm với thằng Monta hoặc là phải nhận thất bại trận đấu này cả đấy thậm chí thậm chí thậm chí là một cái trận thắng đậm dành cho Bắc Macedonia luôn nhé anh em đấy thì tiếng đây là những cái ý kiến riêng của tiếng thôi ok thì anh em hãy cùng tiếng xem một cái phong độ này thì cái phong độ của cái thằng Bắc Macedonia này hiện tại thì uh, trải qua 10 trận thi đấu gần nhất trên mọi đấu trường thằng Bắc Macedonia có được hai chiến thắng, hai trận hòa và phải nhận 6 thất bại. Đấy. Và gần nhất gần nhất uh, gần nhất thì ờ, ở ba trận giao hữu gần nhất thì uh, Bắc Macedonia đã có được một trận hòa trước Phần Lan với tỷ số một đều Cùng với đó là hai cái thất bại trước uh, không 0 trước uh, gặp Rập Đó cùng với trận một uh, thua 3 một trước uh, Azerbaijan. Đấy thì một cái phong độ không được tốt cho lắm nha anh em. Một phong độ khá là tệ. Còn đội khách đội khách Monta tuy chỉ đứng ở vị trí uh, thứ 167 trên bảng xếp hạng thôi nhưng mà hàng Monta này đang có một cái phong độ uh, khá là tốt này đó khi mà trải qua 10 trận gần nhất thằng này có được uh, ờ, 5 chiến thắng một trận hòa và chỉ phải nhận 4 thất bại mà thôi đấy trong đó còn có những cái chiến thắng uh, trước cái đội mạnh hơn như là thắng lượt đi lượt về tại cái giải Nation Cup nè trước cái thằng San Marino nè với tỷ số 3-0 cả hai lượt chặn và không để thủng lưới trận nào trước cái thằng này đấy và ở ba trận gần đây nhất ở ba trận gần đây nhất trận giao hữu nha anh em thì Monta đã có được ờ, một thắng một hòa và một thất bại với tỷ số 1 không tối thiểu trước Ireland đấy thì riêng cái trận Ireland này Tiến cũng cho anh em xem Ireland nó cũng xếp hạng thứ 48 tại FIFA nhé anh em đó thậm chí là nó cái hạng cái bảng xếp hạng của nó còn cao hơn cái thằng Bắc uh, Macedonia này nữa đấy nhưng ở trận đấu này thì ờ, đội chủ nhà Monta đã thi đấu rất là kiên cường đó anh em có thấy không cái thằng ờ, đổ cách kiểm soát bóng vượt trội với 56% và tung ra đến 13 13 cú sút đó thì đây chỉ là cái chặng giao hữu thôi anh em nhớ nhé chỉ là thử nghiệm đội hình thôi thì cái đội bóng top trên lúc nào cũng chắc chắn là cũng sẽ kiểm soát cái thế, thế trận ờ, trước cái đội cửa dưới đúng không anh em thậm chí là trên hơn 100 bậc trên bảng xếp hạng là em anh em nghĩ cái trình độ nó như thế nào rồi đúng không đó thì hiện tại cái thằng ta này nó còn xếp thua Việt Nam gần 70 ờ, bậc trên bảng xếp hạng nữa đó chứ đừng có so sánh với uh, uh, cái thằng Bắc Macedonia này làm gì đó nếu đưa Việt Nam vô đá với thằng này thì nói thiệt với anh em chứ uh, thằng mắc Macedonia này mà chấp Việt Nam tầm một trái thôi thì chưa chắc ăn được Việt Nam nữa đấy nhưng về thằng Monta thì đứng tới hứa hẹn là 167 và đang có phong độ và không được tốt đó thì những những chiến thắng con này cũng gặp những cái đội bóng ở ở ở dạng uh, tầm trung thôi cho nên cũng không quá là đáng kể đúng không anh em đó thì ờ, nhưng anh em hãy cùng tiến xét qua về cái cái phong độ đối đầu này thì ở hai lượt trận uh, vào năm à, hai trận này khá là lâu rồi anh em vào năm 1998 ờ, thì Bắc Maker uh, ờ, Macedonia toàn thắng trước Monta này đó thì cái trận giao hữu gần nhất thì hai đội gặp nhau cũng đã xảy ra vào cái năm là 2010 rồi đấy thì nói chung là mấy trận này rất là lâu rồi nó cũng chả có ý nghĩa gì nữa đấy nhưng hiện tại xét về cái phong độ của hai đội cũng như về cái uh, uh, bảng xếp hạng thì tuy tuy là thằng uh, Bắc Macedonia chiếm lợi thế về cái bảng xếp hạng nhưng cái thằng Monta thì lại ờ, có phong độ tốt hơn đó nhưng mà trước khi mà đưa ra cái tỷ lệ kèo mà tiến chọn thì anh em hãy xem qua về cái đội hình triệu tập của hai đội trước đã nhá đây trước tiên thì uh, tiến sẽ cho anh em xem qua đội chủ nhà bắc uh, macedonia này đây thì uh, những uh, cầu thủ được triệu tập của đốm này có các uh, câu lạc bộ lớn như là cái thằng uh, miyaki này hay là Netoro với này để cho chơi, chơi cho Udinese này còn hàng tiền vệ thì đặc biệt có sự xuất hiện của Onmat đang chơi cho Napoli đó anh em cũng thừa biết là Napoli đang có phong độ ờ, phải nói là tốt nhất châu Âu hiện tại đúng không anh em ngoài ra còn có những cầu thủ chơi bóng đá Anh như là uh, đang chơi cho Benley này đấy còn về phía uh, hàng hậu vệ cũng có những cái cầu thủ khi đấu rất là chắc chắn này như Alio đang thi đấu cho một uh, đội bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ này đấy còn ờ, Ritoki cũng thi đấu cho một đội bóng tại ờ, Cotia này đấy những cầu thủ này ờ, nói chung xét về mọi mặt thì đều đều ship ở cửa trên đều đều đều là những đội bóng lớn những đội bóng mà chơi được đánh giá cao hơn so với những gì mà mà các cầu thủ Monta đang thi đấu đúng không anh em đấy còn hàng hậu vệ thì có cầu thủ đang chơi cho Gaio Wanakino này đấy thì những cầu thủ này nói chung nói chung nhìn qua cái sơ đồ này thì nó cũng bình thường thôi nhưng mà so với cái thằng Monta thì tiếng nghĩ là sẽ chất lượng hơn rất là nhiều đúng không anh em đấy anh em có thể xem này à, Monca thì các cầu thủ của à, đội của đội tuyển này đều hầu như là các uh, câu lạc bộ vô danh thôi đấy đều là các câu lạc bộ vô danh thôi anh em đó không có gì để đáng nói hết thì uh, xét về tất cả nói chung bắt Maradona dĩ nhiên là chiếc trên cơ thằng Monta rất, rất rất là nhiều luôn đúng không vừa bảng xếp hạng này cũng như là về con người này về thực lực của hai đội này nhưng với uh, cái tỷ lệ kèo hiện tại thì tiến uh, thấy khá là cao đúng anh em khá là cao khi mà chấp 1.25 cũng như là 1.5 à, ờ, cũng như là cái phong độ của thằng Bắc Makedona này không được tốt cho lắm đấy nhưng nhưng với những gì mà mà tiếng uh, ờ, nghĩ ấy, thì à, cái bảng đấu này à, khá là khó dành cho cái thằng Bắc Macedonia nên chắc chắn gặp con mồi ngon như cái thằng Monta hiện tại thì cái thằng chủ nhà Bắc Macedonia nó sẽ à, không dễ dàng phải à, à, chia điểm trước Monta cũng như là là nó sẽ giành một chiến thắng đậm với những giành những cái hiệu số đó để tích lũy để để kiếm một cái sức đi tiếp ai biết trước được điều gì bóng đá mà đúng không anh em đấy cho nên tiến sẽ lựa chọn cho anh em là cái mã kèo à, bắc macedonia anh em nhớ nha tiến chỉ cho anh em cái mã kèo là bắc uh, macedonia một mã kèo duy nhất một chấp 1.25 thôi đó cùng với đó anh em dằn thêm cho tiến vào cái mã kèo là một không nha đấy đó ok thì chốt lại với cái trình độ của cái thằng bắc macedonia cùng với uh, cái cái cái uh, cùng với những gì thể hiện trên cái bảng xếp hạng của bảng đấu này thì tiến nghĩ thằng Bắc Macedonia nó sẽ uh, cố gắng để có một cái chiến thắng cách biệt trước Monta đó cũng như lại gia tăng cái hiệu số để uh, uh, nuôi hy vọng vào cái vòng tiếp theo tại vòng loại Euro vì tại cái bảng đấu của thằng này nó có sự xuất hiện của Ý và Anh cái đội bóng rất là mạnh đấy ok thì chốt lại cho anh em hai mã kèo uh, Bắc Macedonia chấp 1.25 cùng với mã là dằn lại cái tỷ số 1 công riêng cái tỷ số một không thì anh em dằn một ít thôi nhá anh em tự cân đo uh, ờ, đong điểm làm sao mà để cho nó đừng có thua lỗ là được ok cho anh em đấy thì đây chỉ là những cái dự uh, uh, những, những cái nhận định dự uh, dự đoán tỷ số mà tham khảo thôi nha anh em anh em nhớ nhé chỉ nằm ở cái mức tham khảo thôi vì hiện tại tiếng chưa còn chưa biết được là là nó sẽ ra sân với cái đội hình chính thức như thế nào nữa đúng không anh em đó tốt nhất thì ờ, nếu mà muốn kèo chuẩn hơn thì ờ, trước giờ bóng lăn chắc chắn luôn chắc chắn với anh em là trước giờ bóng lăn tầm một tiếng đồng hồ thì tiến sẽ soi kỹ được các mã kèo và tiến sẽ đẩy lên nhóm cho anh em vì lúc đó tiến biết được cái đội hình ra sân của hai đội cũng như cầu thủ nào ra sân cầu thủ nào dự bị đấy lúc đó thì những má kèo mà tiến đưa nó chuẩn hơn ok cho anh em và tiến nhắc lại một lần nữa tiến nhắc lại một lần nữa là anh em uh, nếu mà muốn vào nhóm của tiến thì bắt buộc phải đạt à, hai cái à, điều kiện mà tiến đưa ra thứ nhất phải có một cái số vốn tối thiểu từ 1 đến 2 củ trở lên thứ hai là anh em phải à, chơi cùng trang với tiến mà để chơi cùng trang với tiến thì bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng đấy mà cái khoản ngân hàng của anh em phải có một cái chuyển khoản online phải có đăng ký chuyển khoản online cũng như là internet banking đấy anh em đáp đáp ứng đủ nhu cầu cứ liên hệ cho tiến thì vào nhóm hoàn toàn miễn phí luôn ok cho anh em à, thì Tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây nhé nếu mà anh em yêu quý Tiến thì hãy thể hiện bằng cái cách là ấn nút đăng ký theo dõi kênh Tiến soi kèo cũng như là cái kênh uh, Tiến bóng đá nha anh em Ok chúc anh em luôn thắng các mã kèo mà anh em đã đầu tư